Nhận định và phân tích Dự đoán đội tuyển Việt Nam chuyện lượt về gặp Indonesia Thành bại tại thể lực Bung sức cùng kỳ binh Chuyến làm khách ở thành phố Jakarta vào chiều ngày 6 tháng 1 vừa qua chắc chắn là một trận đấu khó khăn nhất đối với đội tuyển Việt Nam kể từ ngày khởi tranh AFF Cup 2022 đến nay. Người hâm mộ bóng đá nước ta khi theo dõi trận cầu hứa hẹn rất nóng ở Bungkano, phần nào đã cảm thấy hơi bị hụt hẫng bởi Quang Hải và các đồng đội hầu như là không có được pha lên bóng sắc nét nào chứ đừng nói đến là việc tạo ra các cơ hội ghi bàn rõ rệt. Còn đối với giới chuyên môn thì việc huấn luyện viên Park Hang-seo đặt tính an toàn lên hàng đầu là điều sớm được dự báo, nhất là khi Văn Thanh đá chính, còn Tấn Tài chỉ vào sân ít phút cuối trận. Tại lượt về V-League 2022 đã chứng kiến Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài là hai cầu thủ có phong độ cực kỳ cao. Họ mang hành trang đó tập trung vào đội tuyển. Người hâm mộ cũng hơi bất ngờ về vị trí của Tấn Tài. Có lẽ với ông Park thì khả năng của Tấn Tài là tốt hơn còn Văn Thanh là phương án phòng ngự tốt. Hiện tại thì đội tuyển Indonesia cũng là mạnh nhất kể từ hồi ông Shin Tae-yong dẫn dắt. Họ tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Tất nhiên là với tính cách và phong thái chơi thì không thể thay đổi được một số một chiều. Vẫn có tình huống va chạm và tiểu xảo, nhưng lối chơi của họ tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Đồng quan điểm đội bóng xứ vạn đảo đang ngày càng mạnh lên với sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong. Nhà báo Nguyễn Nguyên nói về bài học bán kết lượt đi vào cuối năm 2021 với Thái Lan để lý giải vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo thận trọng đến mức tối đa tại Indonesia. Cách đây một năm thì chúng ta đã AFF Cup, chúng ta cũng rơi vào tư thế của đội bóng chưa bị thủng lưới. Nhưng mà chỉ vì những sai sót trong đúng trận bán kết lượt đi và chúng ta đã mất tất cả. Đó là bài học mà trận đấu này chúng ta phải thận trọng nhiều hơn, phải làm chủ được lối chơi, thật là phải tập trung. Đối với Văn Thanh thì khả năng phòng ngự, khả năng va chạm lại tốt hơn Tấn Tài. Đây là trận đấu mà ông Park cần sự thận trọng chưa tính đến việc anh tham gia tấn công như thế nào, nhưng anh phải chu toàn hàng phòng ngự trước đã. Nhà báo Nguyễn Nguyên nhìn nhận. Bằng đấu pháp chu toàn hàng phòng ngự trước, ông Bắc chỉ điều chỉnh nhân sự khi trận cầu còn khoảng 20 phút. Tuấn Tài, Tuấn Hải và Tuấn Anh lần lượt thay cho Văn Thanh, Tiến Linh và Hồng Dũng. Dương Văn Toàn vào sân đúng phút thứ 90. Còn Văn Quyết, cầu thủ xuất sắc nhất V-League vừa qua, thậm chí là đã không xuất hiện. Theo nhà báo Nguyễn Nguyên, đây là điều dễ hiểu nếu nhìn lại câu chuyện bán kết AFF Cup 2008. Tôi vẫn nhớ mãi ông Calisto, trận lượt về đá với Singapore, chỉ tung Quang Hải của câu lạc bộ Khánh Hòa ra sân trong khoảng 15 phút và lịch sử bóng đá Việt Nam thay đổi từ đó. Tức là bàn thắng quyết định của Quang Hải đưa Việt Nam vào chung kết. Từ đó, chúng ta đã thắng được Thái Lan, nâng cao chức vô địch. Đôi khi có những cầu thủ cứ nhốt họ ở ghế dự bị và thả họ ra đúng thời điểm thì họ sẽ là một con hổ dữ. Thực sự tôi nghĩ ông Park đã nhìn đến vấn đề này và sử dụng văn quyết ở những thời điểm nhất định. Đó là phương pháp của huấn luyện viên. Đứng trước một Indonesia đá pressing tốt, đội tuyển Việt Nam thường không có nhiều bóng ở 1 phần 3 của sân đối phương. Bóng thường bị các hậu vệ áo đỏ phá ra trước khi các cầu thủ áo trắng có cơ hội dứt điểm về khung thành của thủ môn Nadel. Không thực sự quyết tâm trong cách triển khai tấn công, cho nên kết quả hòa rõ ràng là chấp nhận được đối với thầy trò huấn luyện viên Park. Rời Jakarta thì các chiến binh sao vàng lại hối hả trở lại Hà Nội, khẩn trương hồi phục thể trạng để sẵn sàng bung sức trên sân nhà. Chỉ còn một ngày nữa thôi thì việc tập luyện không quyết định gì nhiều. Vấn đề là cầu thủ sẽ ăn và ngủ như thế nào. Trong thời gian trước trận cầu quan trọng như là trận bán kết lượt về sắp tới với Indonesia, việc các cầu thủ ngủ đủ cỡ khoảng 8-9 tiếng một ngày cũng là điều hết sức quan trọng. Ngoài ra thì chế độ dinh dưỡng là yêu cầu bắt buộc để hồi phục nền tảng thể lực. Khi chúng ta về sân nhà sẽ thi đấu với tinh thần khác dưới sự cổ vũ của 4 vạn khán giả. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích. Ở trên sân Mỹ Đình, cho dù hình ảnh hiện tại đang bị chê lên chơi xuống, cỏ thì không xanh, khán đài thì không sạch. Nhưng dẫu sao vẫn luôn luôn là pháo đài bất bại của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mỗi khi dự AFF Cup. Đã có 6 trận trên sân Mỹ Đình từ năm 2018 cho đến năm 2022, đội chủ nhà toàn thắng cả 6. Có một thống kê khác thì trong các cấp độ đội tuyển Indonesia thời huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có 4 lần đối đầu với các đội của ông Park, đều có điểm chung là không thể ghi bàn, gồm 3 cuộc chạm trán đội tuyển quốc gia và một lần đối đầu U23 ở SEA Games 31. Tuy vậy thì đội tuyển Indonesia vẫn đang mạnh dần lên. Sức trẻ cộng với sự cơ động kết hợp với tính kỷ luật cao, đó chính là những thứ vũ khí lợi hại mà đội bóng của ông Shin đã thể hiện được ở trận bán kết lượt đi. Cũng nên nhớ rằng nhờ sự xuất sắc của Văn Lâm khi thiết lập kỷ lục giữ sạch lưới lên tới 450 phút ở một kỳ AFF Cup. Hơn 5 vạn khán giả đến sân Bunkano mới không thể ăn mừng được. Ở lượt về vào tối ngày mai, ngày 9 tháng 1, đội tuyển Việt Nam hiểu rõ này hết về việc không được phép phạm sai lầm. Bởi vì nếu chỉ để thủng lưới một bàn sẽ phải đáp trả gấp đôi theo luật bàn thắng sân khách. Tính đến thời điểm hiện tại thì Indonesia vẫn đang có chuỗi bất bại ấn tượng với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Phát biểu trước thêm trận bán kết lượt về diễn ra, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng tự tin sẽ có được chiến thắng trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Phía bên kia thì đội quân áo đỏ cũng đang có được nguồn lực tốt nhất sau trận đấu đầy khó khăn trước Indonesia ở trận lượt đi. Tuy vậy thì Văn Thanh và Hồng Dũng là hai cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng. Toàn đội sẽ phải có những tính toán để bảo toàn lực lượng nếu như giành vé và chơi ở chung kết. Giống với Indo, Việt Nam cũng có được chuỗi trận bất bại tại AFF Cup năm nay Bên cạnh đó, đoàn quân của luyện viên Park Hang-seo cũng là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Với lợi thế sân nhà, Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng và tiếp tục không để thủng lưới. Những thống kê chống lại tuyển Việt Nam trước màn tái đấu Indonesia. Để vượt qua đối thủ thì Quang Hải cùng với đồng đội phải vượt qua lời nguyền Indonesia kéo dài trong gần 3 thập kỷ ở trận lượt về. Đội tuyển Việt Nam không thắng Indonesia ở AFF Cup trong 26 năm qua. Từ khi giải đấu ra đời thì tuyển Việt Nam chỉ có một lần thắng Indo ở trận tranh hạng 3 AFF Cup năm 96 với tỷ số là 3-2 sau khi hai đội có trận hòa một đều ở vòng đấu bảng. Lần gần nhất chạm trán tại AFF Cup là vào bán kết 2016. Đội tuyển Việt Nam thua đối thủ 1-2 ở sân khách tại trận lượt đi, rồi hòa chung cuộc hai đều ở sân nhà trong trận lượt về dẫn đến bị loại trước ngưỡng cửa chung kết. Đội hình của tuyển Việt Nam ở trận đấu 6 năm trước còn sót lại một số cái tên như là Ngọc Hải, Văn Quyết, Văn Thanh và Văn Lâm. Trong vòng 5 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã có những bước chuyển mình nhưng không đơn giản để vượt qua cửa ải Indonesia. Trong hai trận gần nhất, thầy trò ông Park cũng chỉ hòa đối thủ với tỷ số là 0-0. Tuy nhiên, một số thống kê cũng đứng về phía đội tuyển Việt Nam như là các học trò của thầy Park đang có chuỗi 6 trận toàn thắng ở sân nhà tại AFF Cup trong vòng 4 năm qua. Cụ thể là đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 1-0 và 3-0, thắng Campuchia 3-0, thắng Philippines 2-1, thắng Myanmar 3-0, ghi được 14 bàn và chỉ để một lần thủng lưới. Từ khi huấn luyện viên Shin Tae-yong lên nắm quyền ở đội U23 và tuyển Indonesia thì ông đã có 4 lần chạm trán huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng cũng chưa thể giành chiến thắng. Thậm chí là chưa ghi được bàn thắng nào vào lưới của đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo. Indonesia là đội mạnh nhưng tôi nghĩ chúng tôi mạnh hơn. Dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong, họ nhập tịch nhiều cầu thủ. Trong 2 năm qua, năng lực của họ tăng lên. Nhưng vừa rồi thì chúng tôi thắng họ 4-0 ở vòng loại World Cup, hòa 0-0 tại AFF Cup và thắng 3-0 ở SEA Games. Đúng là đội tuyển Indonesia mạnh, nhưng chúng tôi mạnh hơn. Huấn luyện viên Park nhấn mạnh. Những thông tin đáng chú ý trước trận. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang là đội bóng duy nhất không để thủng lưới và bất bại sau 5 trận ở AFF Cup 2022. Đoàn quân áo đỏ đã thắng 3 trận, hòa 2 trận và ghi được 12 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Indonesia vẫn bất bại trong hành trình AFF Cup 2022 với thành tích là 3 thắng, hòa 2, ghi được 12 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Đội tuyển Việt Nam đã không giành được chiến thắng trước Indonesia tại AFF Cup từ năm 96 đến nay. Thành tích của đoàn quân áo đỏ trước Garuda là hòa 6 và thua 3. Trong năm cuộc đấu so tài gần nhất giữa đội, Việt Nam thắng 2 trận và hòa 3 trận, ghi được 9 bàn và để thủng lưới 3 bàn trước Indonesia. Về đội hình dự kiến của hai đội, đội tuyển Việt Nam không có trường hợp chấn thương, song việc tối muộn ngày 7 tháng 1 mới trở về Hà Nội có thể sẽ làm ảnh hưởng tới nền tảng thể lực. Huấn luyện viên Park cũng không có nhiều lựa chọn khi các trụ cột như là Ngọc Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh là lựa chọn tối ưu. Tuyển Việt Nam Sơ đồ dự kiến là 352. Các cầu thủ dự kiến Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tấn Tài, Văn Đức và Tiến Linh. Tuyển Indonesia tới Hà Nội sớm bằng chuyên cơ và đồng quân của huấn luyện viên Shin tae tràn đầy sự tự tin trước trận quyết đấu. Các trụ cột như là Asnawi, Irianto, Klopp và Sulit Yawan sẽ vẫn chiếm suất đá chính trận lượt về. Về đội hình dự kiến, Sơ đồ dự kiến là 541. Các cầu thủ dự kiến thủ môn Nadel, các cầu thủ Ahan, Ramadhani, Ahmad, Ariento, Asnawi, Jacob, Iriento, Glock, Suleiman và Sulit Yawan. Các cầu thủ đáng chú ý Đỗ Hồng Dũng Tiền vệ trung tâm đeo băng đội trưởng Là một trong những chân sút chơi ổn định nhất và đã đá chính trong cả 5 trận của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay. Asnawi Baha, hậu vệ cánh phải 23 tuổi, là một trong những nhân tố nổi bật trong đội hình Indonesia với khả năng tạo đột biến và kiến tạo từ đường biên. Dự đoán tỷ lệ và tổng số bàn thắng Trở về sân nhà thì tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn để giành tấm vé vào chung kết. Nhiệm vụ hàng đầu của thầy trò luyện viên Park Hang-seo là phải giữ sạch lưới để tránh rơi vào thế bất lợi do luật bàn thắng sân khách. Trận đấu sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ của cả hai đội và đội chủ nhà có thể thắng với một bàn cách biệt như là nhận định của các chuyên gia. Hai đội đều đã tường tận về ưu nhược điểm và lối chơi của nhau và sẽ khóa chặt các ngòi nổ quan trọng của đối thủ. Nếu như chút bỏ được áp lực tâm lý thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bước ngoặt về tỷ số. Trận đấu này nhiều khả năng giống như là trận lượt đi và sẽ khó chạm mốc 3 bàn do tâm lý thận trọng của hai đội. Dự đoán tỷ số